3 app đi bộ kiếm tiền uy tín nhất hiện nay. Ngoài việc kiếm tiền chính là đi bộ hoặc chạy bộ thì bạn còn có thể kiếm tiền bằng cách chia sẻ link giới thiệu bạn bè. Một sweat coin nhận 5 sweat coin trên một lượt giới thiệu thành công. Hai task nhận 7k trên một lượt. 3 KB Fila nhận 10k KB tương đương với một xịch Việt Nam đồng trên một lượt. Bạn đang đi bộ kiếm tiền với app nào rồi hoặc biết thêm app nào khác? Nhớ comment xuống nha.